một phố lỡ là lỡ pha vào đôi mắt Anh phải du khắp trong đất trời mây yeah. Muốn thấy nụ cười ấy Luôn giả dài trên đôi môi em thêm nồng say sự cuộc đời để những suy tư chơi với phong bạc cứ bên anh Sợ đôi lời người đã bóng gió quên đi nơi em sống mong manh Đừng kẹt chặt bờ vai Đã hoa đi tìm ai Anh vẫn luôn ở đây cho tiếng yêu ngày bạn mơ sons of the moonlight. bơi Lòng tôi vẫn cứ đứng đợi Em nhẹ bước đến như đã thôi hẹn Rồi sườn số áo mình Vì tôi đã lỡ yêu em Cũng may đừng về nhà em quá xa Tôi mới được trong lòng em buông lời hát Hãy đừng trôi mãi mặc kệ em nói tôi đi về Mỗi chuyện em khóc Tôi mong chờ nhận ra đã yêu em rồi Sáng trong cho mình ngừng trôi Do ánh mắt em trong lòng tôi Ngập ngừng chưa nói Tại sao để cho anh nóng em đi về Khoảnh khắc ta chưa nên có khi ướt run run buông dài theo cơn gió về nhẹ tà áo trên con đường tôi đi với em dù phía trước có mưa rào trên vùng khơi ta sẽ qua chỉ muốn em dành tặng cho tôi những ngày thơ đầu not, and rồi vẫn đạp xe như bao ngày họ vẫn dần trôi nhớ thương em ôi là em về bầu trời xa sáng lên rồi ánh mắt bên trong lòng nhớ thương em lỡ mai sau này chẳng thể mai đón đưa lại cứ thế ngóng trôi năm cho tôi chờ